Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi Và sau cái buổi live ngày hôm nay thì khá nhiều anh em hỏi Khả là cái mùa đua top tháng này ra sao và băng áo ra sao và liệu cái top ban hộ cũng như top cá nhân như thế nào Thì ok, Khải cho anh em xem ờ, ở khu vực này cho anh em biết nha Mới ngày hôm qua thì kết thúc đua top rồi anh em ạ Và ngày hôm nay Khải sẽ làm video anh em xem Và anh em cùng ờ, theo dõi cũng như là thống kê xem thử ờ, gồm những vật phẩm gì như nha Đây à, Hiện tại thì anh em cùng xem sơ qua cái top ban hội Thì à, ACE vẫn đẳng cấp với 266k đang top 1 và ba miền kết thúc ở đua tốt thì được cho mình 193k top 2 và cướp được cho mình 174 top 3 và tiếp ngào được 138 top 4 và ngáo thì được 119 top 5 nè đó là ban ngáo được top 5 à, thiên đới là 87k và băng tiêu dao 81k hai băng này thì ộp ộp server quả chính này đó rồi đó ngáo được top 5 thôi nha nè ok đến uh, cá nhân đó anh em cùng chờ đợi xem thử liệu sẽ ra sao nha quên vô binh what the hell anh Tùng lại tiếp tục bảy top cá nhân này mà vô đói này mà không ai tranh giành nổi anh Tùng à đó, anh em cùng nhìn sơ qua anh Tùng top 1 với 360k và top 2 243k top 3 150k và top 4 150k và top 5 top 6 top 7 60 nghìn đó là anh Tùng ôm trọn gói tháng tư này tiếp tục là một mùa bảy tốt nha này bảy tốt nha này bảy tốt kênh nha đó ok cùng anh em bây giờ cùng xem sơ qua thử liệu tốt nó gồm những vật phẩm gì đây anh em xem mùa này rất là ngon luôn em ạ à. đây này ok rồi đây đây anh em cùng xem sơ qua thì uh, server Phật Sơn Ký Sử này nè đó rồi S8 Phật Sơn Ký Sử như anh em đã thấy top 1 sẽ được 50 lần bài boss này Đó chuẩn bị cả boss cho anh em đánh cho anh em xem à, Kèm với một bộ ăn băng thường mở random cho anh em Mở nó sẽ ra random Ví dụ như gia truyền mở ra có thể kháng cả 15 cũng có thể kháng cả 20 cho anh em Đó rồi nhập bòi cũng vậy cũng có thể là kháng độc 25 rồi kháng độc 30 hơn xuôi nhận họ và nhận thủy cũng vậy nè random thủ tính hàng sử dụng vĩnh viễn đó mùa này là chắc chắn tùng có lên bộ sẽ đăng băng này nè mà quá chất luôn anh mua hai cái nhẫn nữa đủ set luôn có hai nhẫn đủ set luôn còn những ngọc bội dưới trên diện chắc là dư rồi rồi tiếp theo ở cái top thứ hai thì có thể chọn cho mình một món đó là một bàn tay kim quang 5 tháng và một nón kim quang 5 tháng không gia hạn được nó thẳng luôn là không gia hạn được như nào à, mùa này thì đồ không gia hạn được luôn đó là top 2 top 3 top 3 sẽ chọn cho mình một cái nón mắt ọp tự chọn họ nam nữ tự chọn thuộc tính tự chọn trang bị cấp ví dụ nón thuốc la có kết hay cấp 10 chưa tam máu à có thể chọn uh, nón cấp 10 hay có thể chọn nón cấp 4 được hết nha nè hàng sử dụng 3 tháng không gia hạn được khẳng định là không gia hạn được nha nè rồi mùa này chắc chắn em anh Tùng sẽ mua lấy cái áo rồi à, với cái áo top 3 rồi áo mắt ọp hoàn toàn em à wow, mắt pin hoàn toàn như đồng môn luôn đồng môn Tùng tầm này bị vô đói rồi rồi cũng có thể là tự chọn nam hoặc nữ thuộc tính hay cấp không gia hạn được đó top 3 top 4 rồi nè Top 4 tiếp tục một cây nọ Madbin 30 50 tự chọn họ tự chọn thuộc tính là chắc chắn là chọn những cây ờ, hợp kim rồi một là đao hoặc nỏ gì đó tùy thôi hạn sử dụng 3 tháng không gia hạn được vẫn là không gia hạn được đó. không gia hạn được à, top 4 này đó lúc nãy tôi nói này một hai ba à top 4 cây vũ khí top 4 cây vũ khí rồi top 5 top 5 có thể là một ấn tính thạch mắt ọt thì chọn hoặc là một con uh, ờ, bông tiêu sinh lực 500 này. đó tập 5 thì một là ấn theo bạn nghĩ là một là ấn hoặc hai là con bông tiêu đó tập 5 rồi sau khi top 5 chọn xong bông ví dụ bông tiêu đi thì top 6 sẽ là một ấn đúng không và top đúng ai đúng không một này hai này một trong hai nha này hai này rồi ba sẽ là nón hàng áo rồi bốn sẽ là vũ khí đúng rồi rồi bốn là vũ khí rồi top năm này có thể chọn là uống tiêu đi năm uống tiêu top 6 là ấn top 7 bảo rừng động sát top 8 phi dân đó tính ra một này tám tốt rồi một hai ba bốn à không phải nữa mà nhầm rồi tính ra lại này top 1 sẽ là một bộ ăn ban này top 2 sẽ là hai món vàng kim quang này top 3 sẽ là ba món em ơi top 3 sẽ là ba món nè đó ba món một tháng nè top 3 thì chỉ chọn một trong ba thôi đúng rồi top 4 sẽ là bông tiêu hạt ấn đó nếu như là top 4 chọn bông tiêu thì top 5 sẽ là ấn đó và top 6 sẽ là bảo rương đồng sắt top 7 sẽ là phi dân đó, ok đó anh em hiểu vấn chưa đó thì ở server này như vậy thôi nè rồi những server khác nó cũng tương đối như vậy thôi xe bờ khác thì kéo xuống bên dưới dưới này nè nha nè như là đài giang sơn này đó rồi à, phật sơn ký sử đại giang sơn đó cá nhân và ban hội rồi anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho khải cũng như là video này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi cho anh em cùng xem lại cái tốt một lần nữa nha đây nè ngáo thì được top 5 đây. AC top 1 ba miền top 2 cướp top 3 tiếp ngã top 4 ngã top 5 thiên đấu top 6 và tự gia top 7 đó, ok chưa rồi rất đặc biệt là mùa này tiếp tục anh Tùng lại là tháng thứ tư anh Tùng lụm chọn gói 7 top nữa nè đó <clears throat> anh G 360k top 2 243k top 3 là 150k top 4 150k và top 5 60 top 7 top 6 60 và top 7 60k ừ. yeah. ok à? quá chất luôn rồi anh em à, có gì xem trong một lần hồ chơi không đây à, khả cho anh em xem sơ qua sẽ đồ được bộ của khả luôn ngày hôm nay thì khả được uh, tống kim top 5 như này rồi cho anh em xem tống kim top 5 này là tống kim top 5 ấy sơ đồ này xếp uh, hiệp cốt đó. đó rồi uh, bao tay uh, à, 1340 sinh lực sinh khí. Nhẫn 1540 sinh lực sinh khí. 6 dòng, đó đồ khá tuần 6 dòng đó. Ok, tương đối 80 chón. Và một nón thủ lý 2520 sinh lực lực. 6 dòng và một đai lưng 1920 sinh lực lực. Và đôi giày uh, à, 1540 sinh lực lực. Đó. Thì khả được 80 chậm. Đó, ok chưa? Rồi một cái nỏ tóc 20 số thương 40 nó này nó bờ căng ngồi còn đánh sóng kim thì khả năng mang nó sóng kim đây nó sóng kim này 45 39 đó nếu chơi thì chắc chơi đường môn thì vào sóng kim thì cánh lắc full lắc thì lên chỉ được 201 là mát tóc rồi ở ờ, với phiên bản đồ xanh này 201 mát tóc rồi nên là cái nỏ này không còn tóc vẫn đánh chắc như này hôm nay đánh cái nỏ này được tổng 5 tổng kim này hơn 90 mạng rồi hôm nay thì được uh, ờ, kháng cả năm hết hết cái này kháng cả năm mình cho sinh lực luôn rồi hôm nay khẳng định anh em là hôm nay được cái phi phong cái đánh một cấp uh, Khải mua Khải đánh đó. Nên là hôm nay đánh nó khá là tự tin đó. Lực tay lên khá là cao Lực tay Khải lên đến 8 cái hai lần mang cái nỏ này lực tay Khải tám cái hai lần Và cắn lắc là lên được hơn 8 à, cái sáu, Xấy đầu giết đó, xấy đầu trên đó khá là nhanh này. Chứ hôm trước không có phi phong á Lực tay có 6 k khá là yếu này, Xấy hoài, xấy quỷ Sau khi đó nó lên đại tướng rồi đánh không chết ai luôn Khá là nhỏ <laughs> Rồi, anh em xem video đừng quên để lại cho Khảo lại ủng hộ cho anh em Đó, đây là dùng kháng khi mang set à, hiệp cốt này nè Đó thì nó mất kháng hoàn toàn không bằng set năm anh nhưng mà bù lại thì tống kim được 80 chón đó. rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại khá làm hỗ cho nha này khá linh đã đi chan này nè đi chan này khá gì chỉ về về tiêu thì kích lên về tiêu đi chan này đó. tiêu sẽ thứ 25 tiêu cấp 8 rồi mang xét uh, ảnh rồi đi chan nha rồi, ok, với bye anh em. Đừng quên để lại cho Khải một like đăng ký kênh như là ủng hộ kênh Mạnh nha em Đừng quên đăng ký và ủng hộ Mạnh nhé. Bye bye mọi người. Kính chúc em một ngày mới vui vẻ. Bye bye.